Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn vuốt dâu hùm Tô Lâm dám thánh thức hay trò dại đầy. Câu chuyện tòa án mới đây đã xảy ra một trường hợp rất lạ lẫm, đấy là một tội phạm trốn truy nã lại kháng cáo ra tòa. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là đã trốn ra nước ngoài và đang bị Bộ Công an truy nã. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nhàn và các đồng phạm cùng với các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai đã đưa ra phán quyết, theo đó bà Nhàn bị kết án 30 năm tù giam. Trốn truy nã nghĩa là trốn án tù, đã trốn án tù mà còn khiếu nại án nặng nhẹ thì quả là nực cười. Đây là trường hợp rất hy hữu, tuy nhiên mấy cây bút chuyên về chính trị thì Việt Nam đã cho biết một góc nhìn khá khác. Góc nhìn này không đơn giản là khía cạnh pháp lý mà là về mặt chính trị, về một trò chơi mèo vườn chuột giữa hai bên lùng bắt và bên chạy trốn. Đây là hình ảnh trốn truy nã vẫn kháng cáo. Theo báo Người Lao động, đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đối với bản án bị tuyên khi đang trốn truy nã được luật sư bảo chữa nộp thay. Đơn của bà Nhàn nêu quan điểm rằng quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bản thân bà là chủ mưu trong việc thông thầu. Như vậy thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang liên lạc với luật sư để người này bảo chữa và kháng cáo thay cho bà. Theo cây viết này cho biết đây là yếu điểm vì nó có thể gợi cho Tô Lâm cách lẩn ra nơi ở của bà Nhàn. Tất nhiên là phải làm cho thật bí mật, chứ nếu khua chiêng khua trống, bà Nhàn lại trốn đi nơi khác. Ông Trịnh Xuân Thành đã không bị bắt nếu ông không to mồm khi sang đến Đức. Giống như con ếch bị tóm bởi cái miệng làm lộ chuyện thì ông Trịnh Xuân Thành cũng hành xử tương tự như con ếch vậy. Chính ông Trịnh Xuân Thành sau khi sang Đức đã dám chọc tức Nguyễn Phú Trọng và ông ta đã sai lầm khi đánh giá mức độ quyết tâm của ông Trọng và cho rằng mình đã an toàn. Không biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rút ra bài học gì trong vụ của ông Trịnh Trinh Thanh hay không, nhưng có vẻ như bà đang lập lại vết xe đổ của ông cựu quan chức họ trịnh này. Đây là hình ảnh có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang muốn vuốt dâu hổm. Nếu bà Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng bà đã an toàn và muốn vuốt dâu hổm Tô Lâm để chọc cho Hùng điên lên thì có lẽ bà nên dừng lại. Đâu chỉ mình Tô Lâm muốn tóm bà mà cả ông Tổng Bí Thư nữa. Với bà Nhàn thì liên quan đến mắt xích quan trọng của đường dây mua bán vũ khí hàng tỷ đô la giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và các nhà thầu tại Israel. Ông Tô Lâm đã từng tổ chức rất công phu để tóm cho bằng được Trịnh trân Thanh mà ông Thanh không hề hay biết gì cho đến khi bị bắt. Cũng có tin cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chịu nổi phiên tòa vu khống bà nên bà đã lên tiếng nếu bà Nhàn nghĩ thế thì quá là non dạ, chỉ vì tiểu tiết không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau khi bỏ trốn mà lên tiếng tranh hơn thua thì chỉ có thể có hại cho bản thân mình mà thôi. Nhưng khả năng bà Nhàn là người non dạ lại không cao bởi một con người đã từng làm trung gian cho đường dây buôn bán vũ khí giữa các cơ quan tình báo quốc gia thì bà không thể nào non dạ mà phải là cáo già mới đúng. Nếu không non dạ thì ắt bà Nhàn là người rất tự tin bởi bà dám liên hệ với luật sư mà việc làm này có thể cung cấp cho ông Tô Lâm đầu mối để truy tìm bà. Nếu biết nguy hiểm nhưng vẫn làm, vẫn dám vuốt râu hùm thì có thể nói bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hề đơn giản. Có lẽ vụ bà Nhàn kháng cáo nên nhìn ở góc độ trò chơi quyền lực hơn là góc độ pháp lý, bởi ai cũng thấy nhìn ở góc độ pháp lý nó là câu chuyện buồn cười. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm sẽ làm gì khi luật sư vẫn liên lạc được với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hãy chờ xem ông Tô Lâm sẽ làm gì với bà Nhàn, bởi nếu không tìm ra bà Nhàn thì ông Tổng Bí Thư khó mà nhổ được trụ thủ tướng. Vụ IC có lẽ chỉ là mồi nhử, mục đích là để đánh động Nguyễn Thanh Nhàn lên tiếng và từ đó Tô Lâm tìm cách lần ra bà. Cũng có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết thế đứng trong chỗ khuất để vuốt du Hùm, khiến Hùm lồng lộn lên mà khúc khích cười. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin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 vào ngày 10 tháng 1 vừa qua, báo chí trong nước cho biết vào năm 2022, Petrolimex, đơn vị phân phối xăng dầu, dẫn đầu thị trường đã vượt 25% kế hoạch doanh thu và gấp 6,9 lần chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm. Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc Petrolimex cho biết tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 300.000 tỷ đồng, tăng 78% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước tính đạt 2.068 tỷ đồng, giảm 45%. Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước 32.000 tỷ đồng. Tính riêng quý 4 năm 2022, doanh thu của Petrolimex đạt 74,22 tỷ đồng, tăng 50% so với quý cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế là 1.454 tỷ đồng, tăng 76% và là kết quả cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây. Chắc có lẽ người dân Việt Nam vẫn còn nhớ những vụ thiếu xăng dầu có thể nói là kinh hoàng trên cả miền Nam và lan ra cả miền Bắc vào tháng 11 năm ngoái. Tháng 11 quý 4 của năm 2022. Đây là hình ảnh quý 4 Petrolimex lãi khủng trong khi dân thì thiếu xăng nghiêm trọng. Như vậy, khi mà người dân bị đẩy đến khốn cùng vì thiếu xăng dầu, nền kinh tế thì khốn đốn vì cạn năng lượng, thì Petrolimex, một ông lớn trong ngành xăng dầu Việt Nam, lại có lãi khủng. Đây là một nghịch lý mà báo chí quốc doanh không nói đến trong cùng một bài viết. Vì thế mà Thời báo chấm đã cố gắng tổng hợp lại để cho thấy bức tranh thiếu hụt xăng dầu không phải là vì thiếu mà là bởi các nhóm lợi ích dùng chiêu trò trục lợi trên dân để làm giàu, bỏ mặc nền kinh tế đối diện nguy cơ mất an ninh năng lượng. Như Thời báo chấm đã đưa tin về tình hình thiếu xăng dầu ở một số nơi dịp trước và trong Tết Nguyên đán vừa qua. Tình trạng bắt đầu từ miền Nam trước Tết, rồi lan sang miền Bắc và một số tỉnh ở miền Trung. Nhiều cây xăng đóng cửa, không bán. Đây là một nguy cơ nữa đe dọa đời sống của dân sinh. Xăng dầu được ví như máu trong cơ thể của nền kinh tế. Cơ thể mà thiếu máu thì sẽ như thế nào, ai cũng biết. Vào ngày 30 tháng 1, báo Tuổi Trẻ cho biết các cây xăng thông báo hết xăng là vì chiết khấu không đồng Nghĩa là với cách tính toán của Bộ Tài chính thì các cây xăng không kiếm được đồng nào khi họ bán ra. Làm ăn ép người ta không được kiếm lời thì làm sao người ta hoạt động cho được. Tình trạng chiết khấu không đồng này cũng đã từng diễn ra khi các cây xăng đóng cửa hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là hình ảnh dự báo vào năm 2023 Petrolimex lãi 3.400 tỷ đồng. Trong khi các cây xăng tư nhân bị ép không có tiền lời thì Petrolimex lại lãi khủng Điều này dẫn đến thắc mắc có phải các doanh nghiệp xăng dầu thuộc nhà nước làm chủ sở hữu đã kiếm lời trên sự thiếu thốn của xã hội, kiếm lời trên sự khó khăn của nền kinh tế hay không? Vậy không phải là vắt dân ra tiền là cái gì đây? Trong binh pháp của Tôn Tử có 36 kế, tuy nhiên cổ nhân không thể tính toán được người đẩy sau, đặc biệt là những quan chức của nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam lại có thể nghĩ ra một kế mà xưa nay chưa có. Có lẽ nên đặt đó là kế thứ 37 chăng? là kế vắt dân ra tiền. Những kẻ thời xưa hay chờ đợi thiên hạ đại loạn để họ tìm kiếm cơ hội thì có vẻ quan tham của chế độ này vẫn còn đang mang tư tưởng như thế. Nhờ thiên hạ đại loạn do thiếu hụt xăng dầu mà các đại gia thuộc sở hữu nhà nước mới kiếm lợi khủng đến như vậy. Vào năm 2023, Petrolimex được dự báo là sẽ lãi 3.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đầu năm 2023, nhà nước đã quy định chiết khấu không đồng để tước lấy lợi nhuận của các nhà bán lẻ xăng dầu. Tước đi lợi nhuận của nhà bán lẻ càng nhiều thì nhà phân phối xăng dầu lợi càng khủng. Tiền không tự mất đi mà nó chui từ túi người này sang túi người khác. Đây là hình ảnh chiết khấu không đồng là hình thức vắt dân ra tiền. Ở Việt Nam, người dân không có quyền đòi hỏi. Nếu dám xuống đường đòi hỏi quyền lợi thì ông Tô Lâm sẽ xua công an để bắt bớ, đánh đập, rồi chụp mũ, vu cáo người ta.